ra Ôi <laughs> ờ, nghe lời cô nói không hello anh Di nè Henry này Ôi, hôm nay Henry con để cái hình gì đấy con để background <laughs> gì đấy Đức Kiên này Ngọc Ánh này ok ok Ơ, hôm nay cũng gần này các bạn thôi à trời ít quá rồi, hôm nay cô sẽ cho các con làm tiếp đề thi giữa kỳ nha. Biết các con học đến đâu trên lớp rồi. Ok. Đó, kể cả các bạn mà cũng chưa chưa đủ thì chúng ta vẫn phải làm tiếp nhá. Vẫn phải làm thôi. Các hết rồi vậy. con làm rồi. Uhm, ok, tiến đạt vào rồi nè nay bạn Đức Kiên không bị mỡ lỗi mạng nữa đúng không nhưng mà cô thấy là con không đang không mở được mic hay sao ấy Kiên Bùi Đức Kiên ấy ok cả bài luôn thôi là <laughs> bài luôn thôi rồi ok câu đầu tiên quá dễ rồi bạn uh, Tiến Đạt làm giúp cô thế nào câu 1 đọc luôn cho cô câu này xem nào con sẽ điền từ gì vào đây con C A Ờ đúng rồi, vì sao thế hả con? Giải thích cho cô. Đúng rồi, A đúng rồi. À câu C là R <laughs> là đúng rồi. Vì sao hả con? Để cô admit mấy bạn này vào. Ơ, ờ, Tiến là đâu rồi? Có giải thích được cho cô không? Em ờ, Dạ giống như là em nhớ câu này nhưng em không biết diễn tả như Nữa. điều gì hôm anh Ngọc Ánh mới cắt tóc của con <laughs> ôi rồi nhìn lạ ok câu này để giải thích thì làm sao mình sẽ xem chủ ngữ là gì đúng không chủ ngữ của chúng ta có hai có hai bạn có nghĩa là số nhiều rồi chủ ngữ số nhiều rồi bạn Lâm bạn Hùng và hai bạn ok thì mình sẽ gọi đây là chủ ngữ số nhiều mà chủ ngữ số nhiều thì mình phải dùng với to be được chia là are đúng chưa đạt lâm an hùng are pupils ok tiếp theo mấy câu này dễ quá hay sao ấy nếu bài này mà dễ quá thì lát cô cho làm đề thi cuối kỳ 1 luôn nhé <laughs> rồi bạn uh, anh duy là giúp cô cô hai con đọc lên luôn giúp cô đọc luôn cả cái câu này luôn can say read a book Yes, she can. Okay, can she read a book? Yes, she can. Câu này thì muốn điền đúng mình phải dựa vào câu trả lời. Họ dùng trợ động từ gì? Hay là cái từ can này còn có một từ còn có một cái cách gọi khác là gì à? Động từ khuyết thiếu. Đấy, thì mình sẽ dùng. Ở đây họ dùng từ can thì mình sẽ dùng can ở đây. Thế là chẳng hạn chỗ này họ trả lời là yes she do thì sao? À, yeah, yes she does. <laughs> Yes, she does. Thì anh Duy nếu nếu nó của nếu nhá. Nếu chữ can này mà nó thành does ấy, thì con sẽ điền cái gì vào cái chỗ này? Do. Do. Do à? Chắc không? Does. <laughs> does rồi. Does she read a book? Yes, she does. Rồi. Rồi, trở về. Dễ quá. Ngọc Ánh chờ cô nhá. Mấy câu này dễ để cô gọi các bạn à, khác. Bạn Duy Kiên đâu rồi? sao câu này dễ thế nhỉ bài này dễ thế nhỉ chê chê chê chê dễ quá <laughs> rồi cô ba đi con cô ba con điền từ gì vào đây cô con này em điền điền cái gì vào ba chấm này this brother chấm đấy là một câu à Câu tiếp theo. Trường hợp name is Phong. Thế hả con? À, đúng rồi. Vì sao con? Từ his là gì nhỉ? His này là tính từ. Tính từ sở hữu. À, tính từ sở hữu nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sẽ đứng trước một danh từ và nó có ý nghĩa sở hữu chẳng hạn như là tên của cô tên của con quyển sách của anh ấy cái bút của họ đấy thì là gọi là tính từ sở hữu nó cho biết là cái đồ vật đấy là của ai thì từ his này nó có nghĩa là của anh ấy đúng không rồi mà chỉ có cái từ này đứng được ở đây thôi bởi vì nếu là her her cũng là tính từ sở hữu nhưng mà đây là của cô ấy trong khi mình đang nói đến my brother là giới tính là nam đúng không mình phải dùng từ his ok ngọc ánh đâu rồi con thưa cô câu số 4 là how much sugar are there bởi vì uh, sugar đường là danh từ số nhiều không đến được uh, thế ờ, nên mình okay. đúng rồi con dùng how much sugar là đúng rồi nhưng mà lúc đầu nó ở đây là chữ r nó là sai còn nó phải là how much sugar is there bởi vì sugar không đếm được mà danh từ không đếm được thì mình nghiễm nhiên cho nó vào cái loại là danh từ số ít ok thì mình sẽ dùng how much sugar is there ok đúng rồi many không được bởi vì many dùng cho danh từ đếm được số nhiều ok bạn uh, Henry giúp cô câu này They are four chairs. Rồi, ok, đúng rồi. There are four chairs. Dễ quá gì đúng không? Khi mà mình làm những cái bài there is hoặc là there are thì mình phải dựa vào cái danh từ đứng ngay đằng sau nó, dựa vào cái số lượng của danh từ đứng ngay sau nó là ít hay nhiều để mình chọn there is hay là there are nhé. Cái này nó sẽ hơi nâng cao một tí về câu hỏi con. Ờ, uh, thế nào? There is a book and a pencil hay là there are a book and a pencil thì đúng nghĩ đi các con nghĩ xem there, is and a pencil hay là there are a book and a pencil there, is there are there are ai bảo there are there is Nè <laughs> à. Ok. Thôi, ừ. cô sẽ nói luôn, không là các con nhầm lẫn hết. TIJA nó sẽ dựa vào cái danh từ đứng ngay sau to be. Nghĩa là nó sẽ dựa vào ô bốc này này. Kể cả đằng sau á, con có 100 cái bút chì hay là 100 cục tẩy thì nó vẫn cứ là there is thôi bởi vì là ngay đằng sau cái is này nó là book, nó chỉ là một thôi nhá còn cái này là sai nhá màu đỏ là sai nhá OK. there is a book and a pencil. Hỏi tiếp. Đây là There is a book cái này đúng không? Cái này là uh, cô sẽ gạch. Gạch thẳng nó đi. Lại sai sai sai. Sai à? Uh, tiếp theo. Um, để cô nghĩ xem nào. There gì bây giờ nhỉ? There is um, <laughs> there is a teacher đi and to students. Và there are two students and a teacher. Câu nào đúng. There are. There are. There are. Hai câu này thì câu nào đúng hả con? There are. There are. There are. Mà nó uh, <laughs> nó sao á? cô có bắt các con chọn là một cô đúng một câu sai đâu đúng không <laughs> cô chỉ hai cô đúng. hai câu đúng này đúng rồi cả hai cô này đều đúng there is a teacher đi đúng này bởi vì đằng sau is là một cô giáo đúng không còn đây là there are two students cũng đúng <laughs> đúng chưa cô hỏi câu nào đúng thôi mà cô có bắt, bắt con chọn đâu đúng không chỉ có câu đỏ đỏ là sai thôi nhá ok đấy Ok rồi, bây giờ sang bài odd one out này. Odd one out. Có vẻ dễ rồi. Ok, Diệu Minh đâu rồi con ơi? Diệu Minh, Diệu Minh. Em cô là một từ từ nhá, từ từ có hỏi con một chút là odd one out nghĩa là gì? Là bài này bắt mình làm gì? Ừ. từ khác loại. Ok chưa? Ừ có thể nó khác mình về nghĩa hoặc là uh, về cái tính chất hoặc là như thế nào đó thì mình phải xem xem nó có cùng lại với nhau không mình có gì nhỉ big small modern và school Minh ơi làm giúp cô cô một xem nhỉ em cô là câu một em chọn uh, 네. Có bốn từ chắc chắn sẽ có một từ không cùng không cùng loại nó không thể đứng cùng ba cái từ kia được kiểu như là ngoài cuộc ấy chẳng liên quan gì em cô là em chọn B D ạ B D con nhỉ B ạ B à? Vì sao con? Con con có lời giải thích nào cho nó không? <laughs> đây á, chúng ta nếu mà ừ, vào bài vào những cái bài như này thì con cứ dịch nghĩa nó ra đi, đúng không? Sợ gì? Nào, bây giờ cho cô nghĩa của từ đầu tiên đi. Cô nghĩa là đầu tiên là to. Ờ, to, ok. Tiếp, tiếp đi con. Small. Small là nhỏ nhỏ ok modern modern là không biết đúng không không biết bỏ qua từ cuối cùng ừ. biết rồi gọi là trường học ạ ờ, trường học rồi coi như cái từ C con không biết con vứt nó đi nhá bỏ nó đi bây giờ mình xét ba từ còn lại mà con chắc chắn về nghĩa của nó rồi đúng không thế thì con xem là big small và school thì từ nào là khác loại? Với con. Con cứ vứt cái từ modern đi kệ nó. Con chắc chắn ba từ lại con biết nghĩa là được rồi. Thế bây giờ con sẽ chọn từ nào? Big, small hay school là từ khác loại? Um, loại này có thể là danh từ động từ tính từ đấy kiểu như thế uhm, chỉ có một từ là danh từ hoặc chỉ có một từ là tính từ các từ còn lại là động từ chẳng hạn đây đây kiểu như thế chọn được không con <laughs> nhanh nào không làm được ơi không được trời ơi thật không to trường học trời ơi thật thật à bạn nào giúp bạn nào giúp bạn ờ, ấy xem nào bạn thanh nha đâu bạn thanh nha bạn diệu minh giúp cô xem nào à. bạn nào nói đây nhỉ thanh nha đâu rồi con đâu rồi <laughs> trời ơi hoàng đức minh con mới à alo đức đức minh ờ, mở mic cho cô nghe giọng con xem nào ở đâu rồi mình quần vậy mình quần vậy ok con làm giúp cô bài 1 xem nào làm giúp cô câu 1 xem nào cô là ờ, bài 1 em chọn đi ờ, đúng rồi đúng rồi vì sao con con giải thích giúp bạn Diệu Minh xem nào vì sao lại chọn đi vì em nghĩ là đi vốn là có nghĩa là trường học cái danh từ ừ. con và đúng rồi. Còn lại là tính từ. Tính từ đúng rồi. Thế con modern con biết là nghĩa gì không? Modern con biết nghĩa là gì không? Minh Quân có thể tự mở mic mà đúng không? Biết không? Không biết đúng không? Hiện đại nhá. đại thì cũng là tính từ đúng chưa? Ok, ba từ này là tính từ chỉ có từ school là danh từ. Kể cả khi mà mình dịch nghĩa ra mình cũng hiểu mà đúng không? to thì làm sao mà có thể nói là danh từ được nhỏ cũng là tính từ này và hiện đại thì cũng là tính từ ok được rồi bạn như mấy từ câu này mình làm rồi sao nhỉ ờ, anh duy xem nào con chọn câu bi con chọn bi đúng rồi vì sao thế con nói về bi là động từ còn những đúng. cái kia là danh từ đúng rồi chắc chắn rồi plants là cây cối này vegetable là rau flower là hoa và cuối cùng see là nhìn đúng không là một hành động rồi à, anh duy làm nốt giúp cô cô ba cô cô là town villa và last house ừ town, villa, flat và house. Con chọn câu ai? Đúng rồi, giỏi lắm. Sao con? Vì sao? Bởi vì sao là một hàng phố lớn còn những cái kia là nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi. À, cũng cũng là một cách giải thích. Town thì mình có nghĩa nó là thị trấn đúng không? Thì cô lần trước cô dạy các con rồi còn ba cái từ còn lại nó là một loại nhà villa này villa là villa đấy cái cái chỗ mà rộng rãi là nhà thuê bằng đi du lịch cái sau à, ra cho mình thuê đúng rồi đúng rồi ý cô villa là cái mà cô là cái gì con là cái villa <laughs> ờ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi biệt thự đấy đúng rồi uh, villa này nó và flat là gì biết rồi đây yeah. Flat là căn hộ đúng rồi. Còn house là căn nhà, nhà này thường là nhà nợ. Okay. Thế ba cái này nó là một nó là ba loại nhà. Ok, ba loại nhà. Còn cái thao là thị trấn chả liên quan đến nhà hết. Quy mô đó cũng rộng hơn. Rồi, Tiến Đạt làm giúp cô cô số 4. Em được cô cô số 4 em chọn câu A, Squim. Chuẩn luôn, vì sao thế con? Theo lớp cô là vì câu B, câu C, câu D đều là uh, từ chỉ uh, xe cộ. Đúng. Và xe câu A là câu Đúng rồi. Câu A là bơi Đúng rồi, A nó là động từ còn các cái khác nó là danh từ hoặc là ba cái này nó đều chỉ một ừ, đều chỉ ba loại phương tiện giao thông. Ok rồi, là nốt chúc câu câu năm đi con. Đạt dễ quá câu C spoon rồi giỏi đúng rồi con vì sao vì sao vì sao nếu mà dịch được cho cô ba từ còn lại thì quá tốt get là gì get thì nhiều nghĩa lắm get thì chẳng hạn như get up này hoặc là get to school thì ra là nhiều nghĩa cô sẽ dịch cái nghĩa phổ biến nhất của nó là đi đi hoặc là đến đi ok leave là gì rồi rồi y e. đúng rồi cuối cùng là start cũng là động từ bạn nào hay chơi game sẽ biết đúng không bắt đầu nút start bắt đầu và chơi đúng không ok rồi xong dễ quá hay sao ấy dễ quá với con hay sao ấy rồi câu này cô sẽ hỏi con luôn không phải viết để cô viết cho ok where is her house where is her house ngọc anh um, her house is in the city. Okay, her house is in the city. Viết hẳn câu đấy vào. Okay. Hoặc là con hoặc là con viết cả câu này vào cũng được, cũng có thể chấp nhận được. Okay. Ờ, câu tiếp theo uh, bạn uh, Henry is there any school near her house? à, rồi sao Is there any school near her house? No. No, no what? No gì? No. Uh, they, they not. Thủ ngữ trong cái câu hỏi này là gì con? Thủ ngữ và động từ trong câu hỏi này là gì? Khi mình trả lời mình chỉ cần đảo nó lại thôi. Đúng không? No. Know gì? No, there isn't. Chưa? Đây con thấy không? Đây là câu hỏi yes, no. Thì con sẽ thấy nó sẽ là trợ động từ này hoặc là to be đặt ở đầu câu. Sau đấy là đi với chủ ngữ. Câu hỏi chắc chắn là hai cái này nó phải đảo lại rồi. Thì khi mà mình trả lời thì mình sẽ đảo nó ngược lại. Is there? Thì khi trả lời là there is hoặc là there Yeah. Okay, how does she go to school? Minh Quân. How does she go to school? She, how does she go to school? She go to school in the afternoon. How <laughs> come? mình có câu mình có từ để hỏi là how how nó hỏi mình cái gì nó cần mình cung cấp thông tin gì She often goes to school by bike. Đúng rồi, she goes to school by bike. How có nghĩa là như thế nào? Cô ấy đến trường như thế nào? Cô ấy đến trường bằng phương tiện gì? Đấy, ý là người ta muốn hỏi vậy. Tiếp theo bạn Thanh Nha đâu rồi? Con ơi. Số 4 này. Does she go to school in the afternoon? Does she go to school in the afternoon? Đâu Hello. Tụi mình vậy. Does she go to school in the afternoon? mình lại thấy có trợ động từ và chủ ngữ ở đầu câu chắc chắn đây là câu yes no question ok trả lời đi con ơi does she go to school in the afternoon um, cô cô cô em đang nghĩ cô ơi yeah sao lại phải nghĩ con tìm thấy thông tin ở trên bài chưa Em trả lời thay cho cô. không, cô đang hỏi, cô hỏi bạn Diệu Minh. She goes to school in the Does she go to school in the afternoon? Khi con đọc bài đúng không? Thì con phải có những cái từ khóa chẳng hạn là go to school này. Hoặc là afternoon này, đúng chưa? Tìm cho cô đi. Tìm cho cô cái thông tin này trên bài đi. Có chữ afternoon không? Afternoon ở chỗ nào? này đúng không đây chính cái câu này <laughs> chính nó đấy làm gì nữa she goes to school in the afternoon đúng không để trả lời câu này như nào hả diệu minh thưa cô là she she goes to đâu, đâu. school họ hỏi mình là có phải là cô ấy đến trường vào buổi chiều không đúng không đây là câu yes no question có nghĩa là mình cần phải trả lời họ bằng yes hoặc là no đúng không đúng không đúng không con ừ, là yes hay no là yes yes gì con yes gì nữa yes he goes ừ. trợ động từ là gì trợ động từ trong câu hỏi này là gì trợ động từ đứng đầu câu đấy trợ động từ con trợ động từ con Yes, ờ, Đó, she does. À, đây mà, đây mà. Yes, no question thì mình sẽ thấy là trợ động từ cộng chủ ngữ. Đúng không? Đây là câu hỏi, trợ động từ phải đứng trước chủ ngữ. Nhưng khi mình trả lời thì mình sẽ đảo cái này lại là she does. Nhưng mà nếu là không, đúng không? Nếu là không, nếu nhá, thì là no she does doesn't doesn't. Mình hiểu cô không? Thế mà. Ok. What is behind her school? There, there is a river. Câu cuối cùng. Rồi dễ quá. Cô nghĩ là cô có thể đổi đổi bài đây. Ờ, dễ quá, dễ quá, dễ quá đổi bài đổi bài. Đề thi giữa kỳ thử cái đề thi giữa kỳ này xem là có khó hơn nhá. Chắc là khó hơn đấy. <laughs> khó hơn rồi ok ok ok Henry thích chơi quiz rồi hả? Hôm nay không có quiz đâu con ạ. À. Quiz thì nó sẽ không có những cái bài như thế này. Ngọc Ánh. Ôi, cô... Sao con? Hôm nay mình không học unit 8 hả cô? Cô muốn học không? Cô chuẩn bị rồi đấy. Chỉ là các con có muốn học không thôi. Các con đã học đến chưa hay là gì nào? Đâu con ạ. À. Mới à. đến mà tôi gửi hỏi gần thi hàng 1 rồi. Unit 8 à? Ơi con ông học y tá đúng không? Học rồi chơi khuyết đi cô, không chơi khuyết chán lắm. <laughs> các con học unit mấy rồi? Các con học unit mấy rồi? Unit 2 cô. Là Các con học lệch nhau quá này, đây unit 8 cũng chuẩn bị rồi đến này nhưng mà sợ con chưa học đến thôi Rồi, đi vào unit 8 nha. Kể cả học hay chưa thì cũng ờ, vào nha chúng ta có các chủ đề về thể loại truyện các nhân vật trong truyện và tính cách của các nhân vật đó ok đó, cái đầu tiên nha ok đấy các con đã học những cái này chưa bạn nào chưa học bạn nào học rồi con học rồi học rồi học lại tỏi rồi lại còn học rồi đây chết có vài từ các con biết sẵn rồi gì đúng không chưa học thì cũng biết đúng không con cũng học rồi <laughs> chịu thôi được rồi chúng ta cứ vào nha chắc chắn là các con biết cái từ story rồi đúng không story là chuyện biết thế nhưng mà story thì mình có các thể loại như là fairy tale này detective story comics myth fable ghost story và funny story rồi ok những cái từ nào mà con đã biết sẵn rồi cô nghĩ là comic đúng không comics biết hay là cô ơi sorry cô Ngọc, Ngọc Ánh cô hiểu rồi Ngọc Ánh cô hiểu rồi còn <laughs> cái từ truyện dài trong tiếng Anh đọc là như thế nào vậy cô chuyện chuyện gì hả con chuyện mà dài á chuyện dài ấy. chuyện dài là kiểu novel á dạ biết á do là cái này gì đúng chưa Y con là novel đi tiểu thuyết nha con cũng không biết nữa mà con đọc chuyện con toàn đọc nguyên bộ không à tập giải cô novel đúng rồi nhưng mà novel thì có thể có nhiều nhiều tập hoặc là mình có cả cái từ saga nữa như kiểu là gọi là gì nhỉ nói chung là nó nhiều nhiều tập giống như là Twilight Saga con có biết cái phim đấy không phim về ma ấy có cả, phim luôn rồi ok rồi bạn ờ, anh duy đọc giúp cô đi uh, tất cả cái từ này đi fairy tale descended story comet mm. my myth myth myth mm. fable à. world story funny story rồi ghost story ghost story phải có chữ s ở cuối không Ghost story. Ok, được rồi. Bạn Tiến Đạt đọc giúp cô. Tất cả, tất cả luôn. Okay. Fairies. Fairy tale. Fairy tale. Ừ. Ờ? Detective. De Detective story story rồi tiếp theo comic comics myth myth mm. fable fables, mm. ghost story rồi funny story rồi ok fairy tale chuyện cổ tích detective story chuyện trinh thám comics chuyện tranh myth truyền thuyết fable chuyện ngụ ngôn Ghost story chuyện ma và funny story là chuyện cười. Ok. Đi qua nhanh thôi, để lát chúng ta làm quiz. Như các con thích nhá. Tiếp theo. Ok, chúng ta có từ character, nhân vật. Fairy godmother, bà tiên đỡ đầu, giống như là trong chuyện gì nhỉ? À, cô bé lọ lem, đúng không? Prince, hoàng tử. Princess, công chúa. King, nhà vua queen hoàng hậu và cuối cùng là enemy kẻ thù ok bạn diệu minh diệu minh đọc giúp cô em thưa cô là character character character không đây không phải là âm chờ đâu con nó âm giống như là school ấy character character đúng fairy godmother fairy godmother đúng bà tiên đỡ đầu tiếp theo princess đâu đâu đâu đâu cái này trước chứ prince prince đúng rồi còn cái đuôi này là mới là set của con đây này prince này và princess Princess. Đúng. Yeah. Dạ. King. King và Queen. Queen. Ừ, đúng rồi. Giống như là các con nhớ bộ bài không? Có chữ ca, ấy. Các con quân ca là King. Còn quân Quy thì là Queen. Đấy, King và Queen. theo chúng ta có bàn tiết này. Enemy. Enemy. Đúng rồi, enemy. Kẻ thù. Ok, Duy Kiên, Duy Kiên, Duy Kiên, Duy Kiên, Duy Kiên, Duy Kiên. À. Đọc giúp cô tất cả các từ này. Yeah. Character. Character. Đúng rồi. Con cứ đọc đi. Đúng rồi. King. Và cuối cùng là, cô chưa nghe rõ. Enemy enemy ok được rồi character là nhân vật fairy godmother bà tiên đỡ đầu prince princess công chúa hoàng tử à, hoàng tử công chúa king queen vua hoàng hậu và cuối cùng là enemy kẻ thù tiếp theo chủ đề gì đây tính cách của các nhân vật tính cách thì chúng ta toàn học về tính từ thôi những cái tính từ thì dùng để miêu tả nhân vật này họ là con người như thế nào ok câu đầu tiên từ đầu tiên chúng ta có kind tốt bụng các con hay đọc cô thấy các bạn hay đọc là kind lắm nhá là kind hardworking chăm chỉ clever thông minh gentle hiền lành dịu dàng generous hào phóng và cuối cùng là brave dũng cảm ok rồi hai bạn thanh nha cả hoàng đức minh với cô gọi mãi mà không thấy trả lời cô nhá bạn hoàng đức minh có đấy không alo hoàng nước minh mở mic đi con con đâu rồi có ờ, có ạ à, mở mở mic lên sao có ạ à, rồi tắt mic đi là sao mở mic luôn lên đó cô có biết mở mic không ở đâu rồi có ạ có ạ à, thì mở mic cô hỏi con đây này mở mic lên đi con rồi giữ nguyên đấy nhá. Rồi, mở cam vào lên thì càng tốt. Ok, rồi chúng ta có một vài tính từ để miêu tả tính cách của nhân vật. Đọc giúp cô. 6 từ này đi con. Con đã học đến unit này chưa ấy nhỉ? Đức Minh ơi con ơi con đã học đến unit này chưa lại tắt mic rồi alo Nói chưa, chưa. Con chưa à? Rồi thì chị cứ đọc thôi, cô hướng dẫn. Nào, câu 1, từ đầu tiên. Kind. Cô đọc đi. Kind. Kind. Ừ, rồi, tiếp theo, hardworking. Hardworking. Okay. Clever. Clever. Clever, đúng rồi. Gentle. Gentle. Không phải gen mà là gen. Gentle. Ừ, ok. Cũng là âm đấy. Generous. Generous. Đúng. Và cuối cùng là brave. Brave. Ừ, ok. Rồi. Đức Minh ơi, con con hôm nay con mới học cô đúng không? Vâng ạ ok, chào mừng con đến lớp nha. Con cũng học lớp 5 đúng không? Con đã học như này chưa? Chưa đúng không? Chưa nào? Chưa. Ừ, ok, thế ở lớp con học đến ít như mấy rồi? Ừ học đến như mấy? Không nhớ à? Lại tắt mic rồi. Ok, Minh Quân nha. Đọc cô lại ờ, năm à sáu từ này nhá kind, ừ. hardworking, đúng. clever, ừ. gentle, đúng rồi. generous, brave. Ok, rồi. Kind, tốt bụng. Hardworking, chăm chỉ. Hard có nghĩa là chăm, working là làm việc ý. Làm việc chăm chỉ. Đấy. Clever, thông minh. Gentle, hiền lành, dịu dàng. Generous, hào phóng. Và cuối cùng là brave, dũng cảm. Rồi, chúng ta sẽ xem mình có những cấu trúc gì bạn đang đọc gì vậy và vân nhân vật đó như thế nào okay. Dạ. rồi ok uhm, mình sẽ có câu hỏi đọc gì đúng không đọc gì giống như là tên bạn là gì đấy thì mình sẽ dùng cái từ để hỏi là what đã trả rồi what mà cậu đang đọc cái gì đang chú ý cho cô cái từ đang đang là thì gì đấy hả ngọc ánh đang là thì gì bạn à, đang cô đang thì hiện tại tiếp diễn ạ à, hiện tại tiếp diễn mình có cấu trúc gì hả con nhỉ mình có cấu trúc là ngữ chủ ngữ cộng uh, to be rồi cộng verb in ạ à, giỏi to be cộng verb in nói nói như thế cho nó ngắn gọn Thế còn anh Duy nói giúp cô là trong hiện tại thì to be có mấy loại là những loại gì? Hiện tại thì mình có hiện tại đơn. Không, cô hỏi có trong đơn, thì hiện tại. Tương lai đơn. Trong thì hiện tại. Động từ to be có những loại gì có thể biến đổi được? Hiện tại tiếp diễn. Không, không, không, không, không. Cô hỏi là động từ to be mình có thể chia ra làm mấy loại am i a ờ, <laughs> đúng rồi khi nào thì dùng am khi nào thì dùng i và khi nào thì dùng r hả con am thì mình dùng khi đi với ai còn y mình dùng với lại he she it còn a mình dùng với lại a you we đây ai you we đây ai ai ai và ai am chứ nhỉ <laughs> nhầm à con <laughs> nhầm à ok I am này is với ờ, chủ ngữ số ít này còn are thì dùng với chủ ngữ số nhiều được chưa cứ nhớ như vậy nhé ok rồi thì cũng như trong chỗ này be thì mình sẽ biến đổi theo cái chủ ngữ mà mình dùng chẳng hạn như là bạn đang làm à, bạn đang đọc chuyện gì thế thì là what are you reading What are you reading? Chấm. Thế khi trả lời thì mình sẽ hỏi là I am reading chuyện gì đó. Okay, what are you reading? I am reading um, Snow White and the Seven Dwarfs chẳng hạn. Um, là bảy chú luôn. Okay, được rồi. Như Tiến Đạt đang ghi chép cái gì đúng không? Ngọc Ánh con con học unit này rồi đúng không? Thế thì bạn Henry hỏi bạn Ngọc Ánh đi. What are you reading? What are you reading? I'm reading the the the frog prince. Công cái gì nhỉ? Công chúa và the, công the prince hoàng tử ếch hay là công chúa hoàng tử ếch đúng không hoàng tử ếch à, <laughs> ok được rồi thế thì ngọc anh hỏi lại bạn henry đi con henry trả lời nè what are you reading đúng không ừ? ông nói ơ ngọc anh nói chưa chưa cũng chưa nghe ờ ngọc anh nói lại đi bạn henry chưa nghe thấy what are you reading I'm reading I'm reading Doraemon. Ơ ờ, oh, đúng rồi, đúng rồi. Mình nói mình đọc cái gì cũng được. Conan, Doraemon, One Piece hay cái gì cũng được đúng không? Ok. Thế thì cô muốn hỏi là cô muốn hỏi thế bạn Ngọc Ánh đang đọc gì thế? Thì cô sẽ hỏi như nào? What are you reading? không cô không hỏi ngọc ánh cô hỏi bạn quân bạn minh quân nhá hỏi cô là thế bạn ngọc ánh đọc gì thế hả cô con nói câu đấy như nào hả quân bạn ấy bạn ấy đang đọc gì thế nói như nào ánh là con gái đúng không thì mình sẽ dùng chủ ngữ là gì Em nó có dùng từ ngữ đi đi đúng rồi. Thế nói cái câu đấy như nào? Bạn ấy đọc gì thế hả cô đấy? Nói kiểu câu câu đấy như nào? Bạn ấy đang đọc gì? What is she À, đúng rồi. What is she? Reading. Reading. Ừ. Đúng chưa? What is she reading? bạn ấy đang đọc gì she is trả lời như nào đây she is không biết sai à she's reading the book tên say gì đấy giờ tên đấy cô cô bịa ra nhá ok why is she reading she's reading the frog prince rồi cô muốn hỏi bạn uh, tiến đạt lúc nãy bạn Henry bạn đi bảo là bạn đang đọc một cái câu chuyện gì đấy đúng không bây giờ cô bây giờ nếu mà con nên mà cô muốn hỏi là thế bạn Henry đang đọc gì thế hả à con thì mình sẽ nói cái đấy như nào What is he reading? Đúng rồi. What is he reading? Các con trả lời câu này luôn cho cô được không? Reading. Nhớ lúc em bạn Henry đọc gì không? Doraemon. Đó. Doraemon. Rồi. He's reading. Cũng không biết đọc đâu. Doraemon. Maybe. Like what is he reading? He is reading Doraemon. Ok. Thế thôi. Dễ là đúng không? Dễ, dễ, rất dễ. Rồi. Các bạn tiến đạt viết xong cho đây. <laughs> Của next nhá. Tổ chức tiếp theo của chúng ta là hỏi về tính cách của nhân vật. Ủa, chuẩn luôn, khoanh chuẩn luôn vào đây. Wow. Rồi, what thì mình sẽ có câu trả lời à câu câu hỏi là cũng là bắt đầu bằng what what is she chẳng hạn như thế what is she like nếu mà trả hỏi về Nobita chẳng hạn what is Nobita like đó mình sẽ có cấu trúc như vậy thế thôi sau rồi sau đấy thì mình sẽ trả lời là he is kind he is generous hoặc là he is hardworking tất cả những cái cấu trúc những cái từ tính từ mà cô vừa nói cho con ấy để miêu tả tính cách nhân vật đó. đấy vậy thôi dễ đúng không anh duy và bạn uh, duy kiên có thể hỏi nhau xem là cái nhân vật này nó như thế nào các con thể nghĩ ra ô nan này quy ta Seiko lại what is uh ừ. ờ -huh, Seiko à <laughs> ok đúng rồi duy kiên có thể trả lời bạn như thế nào cũng được nếu con bí từ thì con có thể hỏi cô để cô cho con cái tính từ mà con cần từ cô thì phải từ nào con nhỉ khoe khoang khoe khoang đúng không mình sẽ có dạ. từ uh, khoe khoang có nghĩa là bạn ấy tự phụ đúng không kiểu như là rất là ừ đợi cô sẽ có cái từ nào là kỳ là tự phụ đấy khoe khoang tự phụ đấy khó kỳ ừ đúng rồi rồi con có thể hỏi lại bạn anh duy xem là con muốn hỏi về nhân vật nào tính cách là What, What is, is like? Ai nhỉ? Con con con nói đến ai nhỉ? Cô chưa nghe rõ rồi đấy. Không biết anh Duy có nghe rõ không? Nhưng mà cô thì cô chưa nghe rõ. <laughs> Kiên nhỉ? Con đang nói đến ai đấy? Cô Doraemon. Có thể viết ra được không? <laughs> con có thể viết ra được không? Viết vào chat thôi cô fan này. Cô đang tìm xem là cái tên của bạn seco ở trong tiếng Anh nó là gì Jaico à hay gì không phải không nhớ nữa à Sunio trời ơi <laughs> rồi sao cô lại quên được nhỉ Sunio này là bạn bằng với bạn uh, ờ, cô ngày xưa ok Sunio <laughs> ok rồi bạn uh, duy kiên hỏi bạn anh duy là what is doraemon like đấy trả lời bạn đi xem nào he is very kind he is very kind Ôi, có thể cho cô thêm nhiều tính từ miêu tả doraemon được không nhiều mà đúng không con cần một tính từ ừ một thôi à Hai rồi gì nữa He is kind and và nghiêm khắc. Nghiêm khắc à? Nghiêm khắc á? À? Con thuộc từ đấy á? À? Thế cô sẽ có từ này cho con là strict. Cô Huế lại đang nghĩ đến việc là Doraemon hay cho các bạn mượn bảo bối nên là bạn mình sẽ rất là generous, có nghĩa là hào phóng ấy. À, hào phóng. Không quản ngại gì để mà cho các bạn mượn bảo bối đúng không? Làm đủ các trò đúng không? Ok, được rồi. Mấy giờ rồi? Để cô xem là có quiz gì để chúng ta làm nhá. Ừ, em viết trong này đi. Humorous, ờ, có nghĩa là hài hước đúng không? Mình có thể dùng cái từ nó nhẹ nhàng hơn. Humorous là cái từ funny cũng được các bạn ạ. Funny hài hước humorous cũng được hoặc là humor không còn biết hai cái gì sao ok cũng là hài hước rồi còn cái từ nào cho cô nữa không rồi humorous funny rồi sao <laughs> rồi tiêu nha bạn hội thoại này chắc là không cần thiết đâu cô sẽ tao làm quiz rồi hình như hôm trước cô cũng chuẩn bị rồi xem nào Yay, yay được làm quiz rồi. Cuối cùng được làm quiz. Uhm, unit, trời hình như cô chưa tìm, cô chưa ấy sao ấy. Thế thì mình sẽ làm hai quiz nhá trong khi các con làm cái quiz này thì cô sẽ cho cô sẽ tìm quiz kia quiz unit 8 để các con làm rồi làm trước cái này để ôn lại unit 7 Paste vào trong chat nè, con check nhé. Rồi, ok. Làm chưa? chat á chat rồi lại thế bạn nào vào được có vấn đề gì không các con Cô hình như có cái vấn đề cô ạ. Nó báo là nó chưa có kết nối được cô. Hả? Sao lại vậy? Báo không kết nối được. Ờ, nó qua hình một cái máy chơi game bị đứt dây cô ạ. Để cô reload nó lại vậy. Chờ con tí nha cô. Đấy, cứ gửi một đống link lên xem cô thử nhấn vào xem có được không nhá đấy cô nhấn vào được nè thoải mái con chậm nên con vô hơi lâu đấy máy cô vào được luôn này nhớ để tên đúng tên của con nhé nó bị sao thế nếu con không vào được bằng đường link của cô thì các con vào joinmyquiz.com vậy sau đấy thì mình sẽ nhập code vào nhé À, không được nhỉ này mạng mẹ làm sao chả thế gọi con con cứ vào đi để cô đi tìm để cô đi tìm bài nha để cô đi tìm unit tám miếng anh năng yêu phụ trợ này con nhìn thấy nó lốt nó lô rất lâu sao con phải đứt à để cô vào lại nào. Rồi that's it. Lại nhá, gửi lại link này, sẽ được không này? Mong là được nghề linh khác đấy con ạ nó lại nó xem sao cô ơi hằng như quy di không có cách nói vô được sao lại thế được được rồi gửi lại bài khác vậy cô ạ bài khác vậy ừ. rồi hôm nay thật là gian nan mà gửi lại nè Bắt chưa con nếu không làm được quiz gì thì mình lại trở lại đề năm <laughs> trước fingers crossed fingers crossed là chúng ta sẽ vào được cái quiz này và được không ạ đúng theo lời đồn cô ạ được chưa cô gửi mà cô gửi khoảng tầm bốn năm cái quiz chẳng có cái nào vào được nó cũng báo hết giờ luôn À. cô ơi à. cô nhưng vì sao lại thế mọi lần cô với con vẫn chơi được mà không làm sao vậy nhà đang bỏ gì cô người quá nó chẳng về không cứ biết rồi thế thôi chịu rồi chịu rồi sao tất cả con đều không vào được ấy chịu luôn ấy à để xem nào không biết bạn này nó lát cái kiểu gì mà lát đồng bộ hoàn toàn luôn cô chịu đấy cô lát là quiz nó bỏ trì cô ạ thật thật á tao nghĩ thế chứ không tự nhiên mà cả 10 người em cả 9 người không ai vào được ôi đùa thật luôn Thế thì cô thử gửi cho các con một cái quiz mà cô tự làm xem là có được không nhá. Kiểm ừ. Xem nào. Trời ơi không vào được cô ơi. Đùa. Đùa tôi. Present simple. Ok. Cho thử làm này cái này mà không được nữa thì thôi chịu rồi vào nốt cái này cái này mà còn không được nữa thì thôi thôi chúng ta không thể làm quiz hôm nay được được chưa được không rồi đường link cô vừa gửi 490875 đấy. Đúng không? Wow, Đức Giê Điện. Đức Điện. Thế luôn nhá. Bây giờ cô rõ ràng là cô nhấn vào cái link này. Xong để thử cô nhập tên cô thì được À. Cô ơi không được cô. Nó chẳng nó cô không được. Cho cô thử trên máy cô xem được. Phải... Giống không? Giống cô đúng không? Kamau <gasps> couldn't connect to quizzes. Please check your internet connection and try again. Đúng không? Thế thôi, chịu rồi. Chịu rồi. Chưa? Chịu, cô cũng không làm được. Cô cũng không làm được. Nó chặn à? Chặn cái gì sợ đấy, không biết nữa. Đề thi giữa kỳ 1 lớp 5. Rồi. Giữa kỳ luôn ấy. À đâu, không phải, cuối kỳ chứ nhỉ? Cuối kỳ của tôi đâu, bộ đề thi học kỳ 1. Ừ, ừ, khó đấy. Rồi, làm nhé. <laughs> ok, chúng ta sẽ làm cái bài này. Cái này bạn nào đọc giúp cô cái đề bài này rồi nói cho cô biết là chúng ta phải làm cái gì. Bạn nào vừa bật mic nhỉ? Duy kiên à? Thôi Ngọc Ngọc Ngọc Ánh hộ cô cái bài một xem nào, đọc giúp cô cái đề bài. And the goal là choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. Ừ. Có nghĩa là chọn chọn từ có cái um, underline gì Uh, ờ, có cái gạch chân, cái phần gạch chân có phần phát âm khác nhau. Ừ, đúng rồi, chọn từ mà có phần được gạch chân, được phát âm khác so với những từ còn lại. Đấy, được chưa? Henry. Rồi, làm bài 1 thử cho cô xem nào. Câu 1. Đọc. bốn từ này lên cho cô. Cứ đọc đọc đọc đọc trước, đọc trước. Music, music, science, finish, lesson, con chọn câu D Con chọn câu nào? A, B, C, D. D. Ok, vì sao? Tất cả các từ này nó đều được gạch chân vào chữ S, cái chữ cái S, S đúng không? Nhưng mà sẽ có một từ mà phần chữ S đấy bị phát âm khác so với những từ còn lại. Cô thử đọc nhá. Music, science, Chinese lesson. Chọn cái gì? Hả Henry? Dạ thưa cô là chọn lesson. Vẫn chọn lesson. Ôi giời. Sao lại thế được hả con? con. Rồi, bạn Ngọc Ánh làm mẫu cho các bạn trước xem nào. Con thưa cô là chọn music bởi vì các từ còn lại phát âm chữ S đều là còn từ music là âm z ạ đúng rồi đúng rồi mình chỉ xét cái phát âm của cái chữ của phần được gạch chân thôi các bạn ạ ok cái từ music âm nhạc ấy nó được cái chữ s nó được phát âm là ừ, music còn các từ còn lại phát âm là chẳng hạn như science chinese và lesson đúng chưa đó đấy là cách chúng ta làm bài này nhá anh duy làm cho cô tiếp câu tiếp theo câu hai cô con chọn câu C gì thế con ừ, cứ đọc cứ đọc lên xem như thế nào vậy đã nhá afternoon cool from moon ok ở đây chúng ta sẽ có hai âm là âm u ngắn và âm u dài rồi thế đâu là u ngắn đâu là u dài cái a dưới là a là u dài còn hai cái kia là u ngắn ừ. mình sẽ chọn classroom đúng rồi afternoon school moon classroom ok rồi thế nhá đây là u dài cô viết tạm đây tại vì cô không ờ, à u dài viết là u hai chấm đấy u dài còn cái này viết là cô sẽ viết u ngắn đi bởi vì là cái âm của nó sẽ khác ok rồi đây là u hai chấm này đây cũng vậy ok rồi tiếp theo cô nhờ bạn nào nhỉ yến Đạt xem nào cô nghĩ là con sẽ làm được câu này con cứ đọc cả bốn từ lên cái đã khi mình làm đọc âm hoặc là phát âm mình cứ phải đọc to nó lên thì mình mới biết là nó nó, sao, nó đúng ở đâu cloud ừ. city à. city glass time đúng con chọn đi đọc đúng rồi đấy b chỉ cần chọn thôi em nghĩ b hoặc d không cái này không hoặc được con đọc lên như thế nào thì nó là âm như vậy rồi đúng không bây giờ mình chỉ cần xem là nó khác nhau cái nào khác nhau cái nào giống nhau thôi Thôi đọc lại đi đọc lại câu A giúp cô nào clock clock thế, thế thì cái chữ C này nó được phát âm là gì đấy con vừa phát âm lên là gì đấy âm cờ đúng đúng rồi đây thì sao chỉ. Titi chỉ. thế cái chữ C con vừa phát âm như nào đấy là âm cờ đâu nếu mà phát âm là âm cờ thì con phải đọc là kitty thì đúng không con vừa đọc là gì kitty đúng rồi con đọc là city thế cái chữ c ừ. này nó vừa được phát âm là gì c đúng rồi tiếp đi con tiếp đi là đúng thì cái chữ c con phát âm là gì âm cờ đúng câu cuối cùng hàm hàm thế con vừa phát âm chữ c là gì đấy Dạ. À, ngồi đấy chọn được chưa ừ. em chọn câu b đúng rồi bởi vì chữ chữ cái c ở đây nó phát âm là còn các chữ cái c ở các chữ khác nó phát âm là k. ok dễ chưa thấy dễ chưa ok give the correct give the correct form of the words in brackets. Rồi cho dạng đúng của động của từ trong ngoặc, cho dạng đúng của từ trong ngoặc. Thanh Nha từ đầu giờ đến giờ cô chưa gọi được con, con có đấy không? Mà con. Thanh Nha. Thôi. Minh vậy. Diệu Minh con còn đấy không? Alo lộn mình cắt hết giờ rồi con phải nhanh lên đấy minh quân hộ cô xem nào cô nghĩ là câu này con làm ngon luôn đấy in the call in the call tomorrow I will have three lessons math music and English đúng rồi họ cho mình từ England nó là nước Anh nhưng mình phải biến đổi từ này sang dạng tính từ của nó hoặc là mình có thể nói đây là danh từ môn tiếng Anh thì mình sẽ biến England thành English Ok rồi, Đức Minh nhá, Đức Minh con ơi. Câu 2 biến đổi giúp cô từ sinh. Biến đổi nó như thế nào để phù hợp viết vào đây? Mình đâu rồi? bu <laughs> hu hu bu hu. Không có đây rồi. Anh Duy không ảnh. Con đâu rồi? Ai vừa nói đấy? Thế nào à? Ờ. Ừ, thế con làm được câu này không? rồi suy nghĩ à vì kiến em đi cô dạ cô này em đổi thành singing his hobby dạ, dạ, dạ, is singing đúng rồi English his song. hobby is singing English song đúng rồi um, câu này là sở thích của anh ấy là hát những bài hát bằng tiếng Anh okay singing English songs rồi, cuối cùng câu 3. Ngọc Ánh là giúp cô câu 3. Em thưa cô là Mary sings very beautifully. hỏi giỏi thế. Đúng rồi. Ở đây chúng ta lại cần phải dùng một trạng từ. Trạng từ có nghĩa là gì? Trạng từ miêu tả cái mức độ hoặc là cái cách thức, cái hành động nào đó được xảy ra. Chẳng hạn như cô ấy chạy nhanh hay là cô ấy chạy chậm cô ấy chạy như thế nào cô ấy chạy nhanh cô ấy chạy chậm cô ấy hát như thế nào cô ấy hát hay cô ấy hát chán đúng chưa đấy thì cái từ hay hay là từ chán hoặc là nhanh hay chậm nó gọi là trạng từ cái cách thức mà mình thực hiện hành động nào đó như thế nào ok ừ, để xem là chúng ta còn dài không nào dài quá ok chắc không làm kịp rồi cô sẽ gửi cái bài này để cho các con làm sau đó thì thứ sáu cũng sẽ chữa nhé các con có kịp làm không gửi một bài thôi gửi một đề thôi về cho con làm nhé được không hôm nay tiếp không chơi được cái quiz nào hết cô cũng buồn lắm <laughs> thế nhá thì cô sẽ gửi cho con cái đề đấy sau đó con làm nhá nhưng mà gửi cho cô kiểu gì nhỉ gửi vào mail cho cô à bảo nhờ bố mẹ gửi vào mail cho cô vậy nhá được không các con ờ. làm ở trên Word sau đấy thì mình sẽ lưu lại file rồi uh, gửi cho cô qua email vậy được chưa đâu được không nào nhé nhé thứ sáu chúng ta học tiếp nhá à thứ sáu là giáng sinh đấy chỗ con có chụp có tổ chức không thứ sáu là ngày ờ. tư nè tối tối 24 nhưng mà 25 là giáng sinh ấy đang học online mà cô đâu có được lên trường đâu mà tổ chức vì hôm đấy cô để cái background Merry Christmas thì cũng có không khí Giáng sinh rồi đúng không? em có em có bộ lọc của cô. Sao hả con? Có gì? Có gì? Bộ lọc. Tuần lộc á? <laughs> Tuần lộc. Bộ lọc. Cái gì? Cái gì lộc? Chẳng nghe cái gì. <laughs> cô đang bảo là có tuần lộc thì tuần lộc bay trên trời. Buổi đêm ờ, ngày 24 ý, ông già Noel sẽ đi xe tuần lộc từ ờ, bắc cực đúng không nhỉ từ bắc cực à? xong rồi đi quà cho trẻ <laughs> đúng chưa rồi thế nhá con nhá để xem là nếu mà quiz gì nó ổn thì hôm đấy cô cho con các con làm một cái quiz nào đó liên quan đến giáng sinh nhá okay. để cô đi kiếm một cái ờ, bờm hình ờ, sừng tuần lộc hôm đấy cho nó có không khí nhé rồi thứ sáu gặp lại các con nhé cô gửi bài để các con bây giờ cũng được rồi. ok goodbye see you on Friday okay goodbye teacher goodbye, goodbye teacher goodbye teacher bye bye good night goodbye teacher goodbye